yêu kẹp mơ cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái kéo xuống nó hai đó sáu cậu tôi quá sao cũng chịu chỗ này dạ sao à, anh ba anh ba hát anh ba anh ba hát đi chị cái gì mẹ

còn không? Dạ. hai ngàn hai ngàn trăm hai mươi hai là là là là là trò cổ ế cái trò cổ là là là là một em rồi không phải là tôi đáng dành một em không lắp này quẹo bên bên đây luôn nha lắp này quẹo bên đi ra bên cánh này cho rộng nha ờ.

có quay ấy không gật ừ, đâu nè giải là chứ chứ bây giờ nó nổi đi quen rồi tại vì con làm chẳng mất tiêu rồi tới tới lâm ơi

thì đó cái đó rồi để bắt buồn nhưng mà đổi tần số rồi nó sẽ đổi lại nãy mắt rồi nó nhắc rồi vẫn nghe vẫn như là Thank you đành biệt từ con nhà cái ờ, đứt viết thêm cho nó hơi nó hơi ngại mấy cái cảnh mà mà mà mà cho mấy ngày nó thêm bài trường sơn cô mua nữa đó không có chịu thì đó, tại vì hết máu rồi bánh gì ạ ừ? sao này để lên mất sao ờ, nó biết nó sẽ, bị khô cái cổ mình biết không thấy mấy đó hả tôi sợ lắm chỉ bảo la quá trời trời ơi mà đang ấy mũi nó xịt cố là ông bảo đang dạng dựng như đây nè ông sợ tối ra này cảnh này cảnh bệnh mà có lỡ ho cũng sao không được không được mà hay hay quá con hay luôn vậy á sợ nói lắm cậu năm là cậu ghét có lạnh như lắm sợ có lạnh lắm Đúng. Đây là con con con con cái cái cái, bài đầu tiên của con trong live show của con á là đáng lẽ là xịt là cậu nói là không cho xịt tới, Cái con con nó dạ con xịt tối nhưng mà tới cậu đứng này nè con tính xịt tối ra con đẹp rồi. Trong đứng canh nè. Mày xịt cho đi tao nát nó tao ra nó không ra không ra thì ghét lắm ghét khói lắm khói nó sợ lắm sợ nó khô khô hốc cái họng cao có được bị một lần là sợ lắm khô nó khô con có này bởi vậy ông bảo không nhảy dựng nó không là làm đâu ông ở xã lại nó có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 Chết mà nó đơn chú gì quá. Rồi rồi, sẽ cứu luôn. Chạy đâu nằm đâu. Nó cho em xin nè. Không phượng. Chị chạy cho em xin năm tấm. Vô đây được rồi. Rồi rồi.